Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại siêu nồng ha Hiện tại thì mình đang đứng ở cạnh cái tòa tháp mà hôm qua mình còn gian dở nè mình cũng vừa đánh một giấc để cho trời sáng á Hôm nay mình quyết tâm rồi Mình phải vô trong đó lấy hết đồ trong tòa tháp thì thôi Tại vì đây là tòa tháp có 1 2, 3, 4, 5, 6 6 tầng Chưa tính tầng trệt nha Ui ui bay bay bay bay thì mình nghĩ nó sẽ có rất là nhiều đồ xịn đó. Hôm qua thì mình chỉ mới loot được những cái khoáng sản xịn thôi. Chưa có loot hết đồ trong công trình này đâu. Hôm nay thì mình sẽ tranh thủ mình xuống dưới mình đánh nhanh rút gọn nha. Mình sẽ chuẩn bị uh, cúp nè, cũng như là Thunder Step để một xíu mình đạp lòng spawn. Đây có còn lòng spawn không? Không còn lòng spawn. Tầng dưới này. Tầng dưới này cũng xong luôn rồi. Mấy cái tầng mà nó không có lòng spawn là mình đã clear rồi ha. Giờ thì còn tầng dưới này. Hình như là tầng dưới này mình chưa dọn nè Ui tầng dưới này cũng xong luôn rồi Là tầng dưới này Ui những con cách zombie bug Đập lá đập lá Mình phải đập hết lòng summon của nó thì may ra mình mới dễ dàng Lúc đồ được Nhưng mà nó không cho mình làm điều đó rồi Thôi kệ mình lút đồ trước đi tính sao Đây là cái tầng chứa những quả trứng á Thôi kệ một xíu mình lên mình lút ngược lại cũng được Giờ mình sẽ đi xuống tầng dưới luôn Tầng này nó không có đồ xịn đâu Tầng là trứng không à Trời ơi tầng dưới Tầng dưới là tầng của những con Caster Killer Mấy con này mạnh lắm á Mà nó còn biết dùng cái tơ Tơ nhện để nó nó khóa mình lại nữa Rất là khó chịu luôn Gùi luôn nó dồn mình vô góc rồi Bây giờ mình không thể để cho nó dồn mình vô góc được Quả trứng triệu hồi Ây da Đi ra chỗ khác đi à. Mình chỉ muốn lấy đồ thôi Chứ mình không muốn đánh nhau sớm đâu Tại Ui thằng này lướt gùi á lấy đồ lẻ lấy đồ lẻ vũ khí mình chưa đủ sức để đánh giết nó trong một hit được á giáp the win cố lên kiếm đây rồi đây rồi đây rồi chưa chưa chưa chưa Ây da. nhiều to nhỏ quá mình đã tìm ra cái vũ khí mà mạnh nhất rồi hôm qua mình nhớ nhầm cây kiếm này không phải một ngàn đam đâu nó chỉ có 750 đám nó ơi Sương sương 750 đám <laughs> Mình đã tìm ra nó rồi Đây là cây kiếm hoàng gia ha Nó tới 750 đam lận Và với cây kiếm này thì mình có thể one shot được những con này rất là dễ dàng luôn Thời khắc để mình trả thù đã tới rồi <laughs> Yes Mình đã có được nó Và bây giờ thì mình cần phải đánh nhanh rút gọn mấy con này sau đó thì mình sẽ dùng cái Thunder Step để mình phá hủy những cái lòng spawn ha Hết chưa Ủa sao nó còn quay hoài vậy Có một cái vấn đề ở đây là khi mình mặc giáp anh hùng á Thì nó sẽ không sử dụng được sức mạnh của cái um, Cây kiếm này Dù nó 700 đam nhưng mà mình đánh nó cũng có 10 đến mười mấy máu thôi à Rất là khó cho mình luôn ha Trời đất ơi quá trời bum bum luôn Mèn đất ơi cô kìa Sao mà chơi đây bướm bướm không à lắc máy luôn á trời đất quỷ thần ơi quá trời bướm bướm rồi chắc lấy đồ xong chuồn quá bướm này nó tấn công mình được luôn nha chứ không phải là bướm dị thường đâu đông quá đi oh my god đâu cả ngàn con bướm trong đây nè cứu mình với no lắc máy rồi rương này đã lấy đồ xong à qua bên đây qua bên đây còn còn còn đồ của nữ hoàng nữa nè vậy là mình đụng một set đồ nữ hoàng với một thanh kiếm hoàng gia luôn á vậy là đây là công công trình vip nhất rồi đó có một số công trình thì nó không có đồ như vậy đâu nhưng mà bây giờ mình cảm giác mình không ổn lắm rồi tại vì mình đang bị vây trong nguyên một đống tơ nhện luôn chắc mình phải đi lên cái khối dịch chuyển này để mình đi ra ngoài thôi không ổn rồi cho ta lên đây cho ta lên đây mình cần đi lên cái khối dịch chuyển ở ở ngay ở giữa này Ủa chết rồi mình đập luôn rồi <laughs> Bướm nó che hết cái màn hình mình luôn rồi No Tại sao lại nhiều bướm như vậy Ít đợi <laughs> xíu đi Trời đất quý thần ơi Rồi Ui trời, ơi cho nó cho mình vô ngược lại Ui mừng quá mừng quá đi ra được rồi uh, Tuyệt vời tuyệt vời Chạy thôi chạy thôi chạy thôi ai da ai da sao nó đánh mày đau vậy ui ở đây có những con dung nha ấy nó trộm cái kiếm mình rồi kìa mẹ đất ơi ai da ai da rồi nó trộm cái kiếm mình mình mất cái kiếm rồi nó ăn trộm mất rồi ăn trộm luôn cái nón mình ơi khôn kiếp thiệt từ để mình mặc bộ giáp hoàng gia vô đó ủng quần đầu áo mặc giáp hoàng gia vô nè để mình qua bên kia mình tìm cái uh, cái kiếm mình cái đã mình mất cái kiếm rồi nó ăn trộm mất cái kiếm mình rồi thiệt mấy con dung này khốn kiếp thiệt à đây đây đây ui đi lẹ đi lẹ không nó ăn trộm giáp mình đó rồi nó ăn trộm cái nón mình rồi cơ cay ghê luôn tưởng đâu mình ra khỏi cái chỗ công trình là an toàn ra đây thì gặp ăn trộm quân trộm cướp này ăn chậm cái nón mà nè Thấy vô duyên không Kìa đằng kia còn nữa cơ Phải lấy hết đồ của mình mới được xong xong zombie Trời đất quý thần ơi Kìa kìa kìa kìa kì còn nhiều quân chậm cướp lắm Chuồn được là may lắm rồi đó Mèn đét ơi Ui ui gì đây Con nào đánh mình đây Chuồn chuồn chuồn chuồn chuồn chuồn lẹ chuồn lẹ để mình ăn để hồi phục cái đó Mèn đét ơi <laughs> <laughs> quá trời căng thẳng rồi ôi con gì đánh mình kìa cái con nào đánh mình á cơ cơ cơ không có thấy nó mà nó đánh mình quá trời luôn trời đất ơi coi coi prince princess à, mình có được một quả trứng princess ha ai dạ ai dạ à dạ bây con nào đánh mình á nó tàn hình nè mình quýnh nó rơi ra thủy tinh nè thấy không là cái con đó đó nó chơi nó tàn hình thì mình không có thấy nó luôn mà chỉ nghe tiếng rồi mình đón hướng để mình đánh thôi á rất là khó chịu ha chơi đâu mà chơi tàn hình rồi để bây giờ mình dọn đồ của mình là cái đã giáp của thần sấm thì mình phải sẽ cất vô để một xíu về nhà mình sửa chữa sao ha giáp ultimate thì cũng rất là tốt nè giúp mình trụ được một lúc rồi còn mấy đồ lạc vặt thì mình cũng sẽ lọc lại luôn lúc đầu mình định về luôn rồi đó nhưng mà bây giờ mình nghĩ mình nên khám phá thêm một xíu nữa để coi coi biết đâu mình lại gặp thêm công trình nữa thì sao mình còn tò mò là không biết xung quanh đây nó còn tòa tháp nào giống như vậy không nữa Để, Tại vì ngoài set đồ của nữ hoàng thì hình như nó còn set đồ của Rồi Giờ này này này set đồ màu trắng nè Nó set đồ của chiến binh á Của nữ hoàng và của chiến binh Mình muốn tìm Ui đấy nó có luôn nè <laughs> Ngon Ở đây có một công trình nữa hmm, Đầu tiên mình sẽ lên trên kia Và mình sẽ sử dụng cái Thunder Step Mình phá hết những mấy cái lồng spawn đằng kia ha đó là mấy cái lồng spawn ra cái con nightmare con ác mộng á rất là khó luôn rồi cái tiếp đến thì mình chỉ cần đi xuống dưới thôi ở dưới này là cái tầng đầu tiên theo mình nhớ là nó sẽ là cái tầng của cái, những cái con dung mà trộm cướp á mình sẽ xuống dưới rồi đập liền ha ui nó cao rồi nó cao rồi dính nó lẹ dính nó lẹ dính nó lẹ sau đó mình sẽ đập liền á kia cúp kia cúp kia cúp nó trộm kia cúp mình ơi kia cúp kia cúp trời ơi chưa cái kịp lắm nữa Pokemon léo quá Đập hết đập hết Rồi xong phim xong phim Mình đã đập hết những cái um, Làm spawn con dung trộm cắp đây hả Nè thấy không Một chút xíu mình ăn trộm nguyên cái set đồ mình rồi đó Rất là nguy hiểm luôn Nữa nữa còn còn còn Còn một con hả Còn con nào nữa Quân trộm cắp này Vô đây Lão nháo Rồi mình sẽ vứt bớt cái uh, mấy cái đồ lặt vặt ra để cho con đồ mình nó đừng có bị rối nữa đó rồi đi tiếp được rồi và mình sẽ kiểm tra đồ trong đây luôn ha giấc mơ người nào mỏ mình lượm để sau này mình còn sử dụng để mình tìm những cái um, uh, red diamond <laughs> tới bây giờ mình vẫn chưa có được những cái viên red diamond để sử dụng trong cái thời gian sắp tới nữa nè ok tầng này đã xong rồi ha tạm ổn tạm ổn giờ thì chuẩn bị đi xuống tầng dưới thôi nè tầng dưới đường xuống đâu đường xuống đâu quá trời kinh nghiệm mình thích vô không nổi luôn rồi đó Bây giờ là nhiều kinh nghiệm lắm mà mình hết vô hết nổi luôn rồi Nó cứ bay là xung quanh thôi Tầng dưới là tầng của con à, Con gì đây xuống dưới mới biết À đây là tầng của những con khủng long Mấy con này thì bây giờ mình đã có cái kiếm hoàng gia Nên mình đập rất là nhanh luôn ha Ủa nhưng mà mình bay lên không được Khó chỗ là mình bay lên không được nè Mình phải tìm cái gì đó để mình bay lên mới được Mình sẽ sử dụng uh, Cái tổ kiến đi <laughs> chơi <laughs> lớn luôn á dùng tổ kiến để ui ui nó lại xuất hiện thêm mà ui vô ui vô quá đông quá đông lẹ lẹ lẹ lẹ lên lẹ lên lẹ rồi đạp được đạp được chưa không đủ block cây tê nhờ mình vẫn không đủ block để mình ờ, mình leo lên mình đạp cái lòng spawn nè một xíu mình phải trong đây làm gì có block nào đâu ui da nó lại đẻ thêm mà không sao bây giờ mình có thể giết nó rất là nhanh nên cũng không sợ chỉ sợ là mình không có block để mình trèo lên thôi ừ á ừ cái này có red diamond ngon ui cái công trình này thì nó cho mình kim cương đỏ nha mình chơi lớn đó rồi xong phiên ôi rồi giờ sao ra ok <laughs> giờ sao ra bật giáp thần sấm bay ra bật giáp thần sấm bay ra thiệt luôn á nó gườm gà ghê luôn ta ơi pha xử lý rất là gườm gà và còng kềnh đến từ vị trí của lập núp luôn rồi lượm lại những cái khối kim cương đỏ rồi ngon vậy ta công trình này có kim cương đỏ luôn giờ thì đi xuống tầng kế tiếp nè và trước khi xuống thì lại thay giáp cho một lần nữa thiệt tình luôn á phải chi bộ giáp này nó cho mình ép dòng chậm hỏng đó Mình dùng nó thoải mái hơn thì đỡ biết mấy Ô tầng này là tầng của những con Basilic Đây là một trong những tầng mà lúc trước mình rất là khó để vượt qua nè Bây giờ thì đỡ hơn ha Mình đã có được uh, uh, kiểu như là cây kiếm mạnh rồi Nên mình có thể vượt qua khá là dễ dàng luôn Nhưng mà mỗi lần nó xuất hiện là mình cũng hơi mệt đó nha Nó quýnh rất là đau á Mặc dù mặc giáp của nữ hoàng rồi và nó còn gây ra cho mình hiệu ứng chậm rất là khó chịu nữa Cái này thì không có đồ xịn Lại là Red Diamond nữa nè Vậy là mỗi công trình nó sẽ cho mình một cái loại đồ nhất định ở trong đây á Mình nhớ là công trình lần trước thì nó cho mình cái... Um... Ây da, đưa game rồi Đừng, đừng, đừng Ui dồi Lần trước thì nó cho mình cái uh, Asgardian Steel ha Còn lần này thì nó cho mình Red Diamond Cũng được đi Rồi giờ thì đặt đặt block để mình trèo lên trên nè chứ để nó xuất hiện như hoài hoài như hoài thì cũng không không phải là ý kiến hay đâu mà số lượng số lượng nó xuất hiện ngày càng nhiều á ôi vô đạp lá rồi xong pin rồi dứt hết rồi trời đất ơi cái tầng basilisk này mà suýt nữa là nó cướp đi mạng sống của mình rồi cực kỳ khó luôn á giờ thì um, mình sẽ mặc lại cái set đồ của Thor để bay lên tiếp sorry vì cái sự mà <laughs> rườm rà này nha mình mình sẽ tìm cách để mình bớt rườm gà lằng nhằng này hơn mới được chứ mình cũng bực lắm mà hết cách rồi đó mặc cái đồ này vô thì nó nhảy nhót nó nó cao hơn hẳn liền nè rồi và coi đồ của mình bây giờ nó quá trời bừa bộn rồi mình sẽ cất bớt uh, kim cương vô một cái ba lô xanh đi kim cương khoáng sản là mình sẽ cất bớt vô ba lô xanh ha đấy cho nó trống hơn một xíu răng của mấy con quái vật này thì mình sẽ cất vô đây rồi chuẩn bị đánh những cái tầng cuối cùng nào cao áo Cái ổn Rồi tầng dưới là tầng con gì đây ta Đừng nói công trình này giống như công trình hôm qua nha Tòa tháp hôm qua tầng thứ ba cũng là tầng Basilic Tầng tư là tầng Ui Iran luôn Iran công trình hôm qua luôn Và cái con ờ, bọn hôn này nó khá là trâu luôn á Mình cầm kiếm 700 đa mà đánh nó tới hai hết mới chết lận Tức là nó có một cái lớp giáp phòng ngự á Thì nó mới trụ nổi như vậy Gặp mấy con thường thường mà sao chịu nổi được Rồi Bay lên Ui da Chưa chưa kịp vô Vô để đập nữa là nó nó hủi mới nè Con bọn hung này Khó chịu thiệt Đi đi lên lẹ lên lẹ Đừng có hút ta nha Đừng có hút ta nha Nữa Cay té Bực té nhờ nữa à? <laughs> cơ Trời ơi tao nói nó tức cái lồng ngực á Chưa kịp mận ăn gì hết là nó là xuất hiện rồi Nữa kia Trời đất ơi Tức á Giờ chạy lên lại chạy lên lại Lần này phải được lần này phải được Rồi rồi lần này thành công lần này thành công rồi Lên Ui ôi Cuối cùng thì cũng <laughs> dọn được rồi Và mình sẽ lượm những cái khối kim cương này đi ha Để một xíu mình làm block mình bắt uh, đi đập lòng xe bon luôn Giờ quá trời giàu rồi Ôi ở đây nó có cây búa nè Cây búa thì mình sẽ giữ là một cái đi ha Mình cất vô để làm nguyên vật liệu làm cây kiếm bích bơ tha su tầm thôi Chứ bây giờ mình có cây kiếm này rồi mình dùng là Muôn đời luôn rồi đó <laughs> Cây kiếm này là có thể đi phá đảo thế giới ảo trong đây rồi Giờ tìm đường xuống dưới tầng dưới nào và trước khi xuống thì để mình ăn ít đồ ăn để cho nó hồi phục máu tốt hơn ha Ồ tầng dưới là những con zombie bất nha Mình nghe mình nghe thấy thanh máu nó rồi kìa Zombie bất hả Hồi nãy chẳng qua là ta kiếm yếu thôi Chứ bây giờ là ta hơi bị mạnh Giờ là đừng có cà khịa mình Mình cho biết tay ngay Rồi đáp đáp đáp đáp Xong chưa Dọn sạch sẽ luôn <laughs> Tầng này thì nó sẽ có những quả trứng đúng không Đúng rồi nó giống như công trình lần trước ha Lần này thì nó chỉ có những quả trứng thôi Không biết quan trọng là tầng cuối cùng kìa Mấy tầng trên với mấy tầng cuối mới là mấy tầng quan trọng Còn tầng giữa giữa này thì nó cũng không có quan trọng lắm đâu Đó nó chủ yếu là những quả trứng ha Rồi Bây giờ thì cùng mình xuống dưới tầng cuối cùng coi coi nó sẽ cho mình món đồ gì nè Rất là hồi hộp luôn Hy vọng là mình sẽ dễ dàng vượt qua nha À Cater Killer nữa hả Cater Killer Nhưng mà lần này mình vẫn ăn hình mình là bị khắc chế với cái con này thôi Chứ mấy con kia mình không sợ Mình chỉ sợ mỗi con này à Mình thử dùng Thunder Step Mình giết mấy con con con con bướm trước ha Cho nó đỡ choáng choáng cái phía trước mình Mà vẫn không kịp luôn á Nó cứ sản sinh liên tục mà Mình không kịp làm gì luôn Cay thiệt luôn á Chắc mình dùng biện pháp cũ nha Mình là mình lấy đồ xong mình chuồn á Ủa sao mất hết cái rương rồi Ơ kìa Mất hết cái rương rồi Nè mình thêm một cây kiếm rồi giờ nữa nè Nhưng mà mình đã mất hết cái rương rồi Ở đây bốn cái rương lận Quả trứng triệu hồi princess nữa Mình lại có hai quả trứng triệu hồi princess rồi đó No Trời đất ơi trong đây người ta có Có bốn cái rương mà mất hết hai cái một cái rương của người ta rồi Bao nhiêu là đồ quý trong đó Trời ơi mấy con bướm này Khổ ghê luôn á Chắc sắp tới gặp bướm ở đâu Là mình giết nó đó mới được Quá trời cay rồi Nữa bộ đồ của nữ hoàng nữa Vậy là mình mất hết Mình mất hết một cái rồi đó Một cái rương chứa đồ nữ hoàng rồi Tại vì đồ này nó sẽ đi theo set ha Chứ không có đi theo hai món đơn lẻ đâu Rồi luôn mất hết cái quần Cái ủng người ta lại mất cái quần Bật thiệt luôn á rồi đi ra đi Không chơi nữa Quạo wow rồi Ấy Ừ mà ra đây thì mình Mình nên lựa lựa mấy cái cây mình đáp nha Mình nên đáp vô mấy cái cây á Đừng xuống mặt đất Tại vì dưới mặt đất có quân trộm cướp Mình ghét quân trộm cướp Đó đó đó đó, đó. Nó gình mà Tôi biết ngay nó gình mà Nó chờ mình rớt xuống để nó đớp <laughs> Nó chơi kỳ cục Chơi mà gình gình Không khoái rồi Chơi mà chơi gình Chạy Trời đất ơi Nhìn vô set đồ nữ hoàng mà mình tiếc gì đâu Người ta đi theo một set mà nó mất hết cái quần với cái ủng của người ta rồi Khổ tê chứ lị <laughs> Giờ treo lên chẳng lẽ treo cái áo với cái Ủa, cái nón không trời Tiếc ghê luôn á Nãy chắc là tại sấm sét mạnh quá nên nó lan qua hay sao ấy Thiệt luôn mất hết cái quần rồi Cày thế không biết Ờ và mình sẽ treo set đồ Nữ hoàng này vô để mình mặc set đồ tho vào để mình sửa ha Tại vì set đồ sau khi đi khám phá về nó rách nè Coi cái quần của mình nè Rách thấy cái skin mình luôn á Cái quần kìa rách tan ben luôn rồi Phải sửa lại thôi Lộ hàng hết Đó giờ full đồ over là nhìn nó đẹp trai hơn rồi đó Đấy treo lên liền <laughs> Nguyên vẹn nguyên vẹn á Không có hư nữa rồi Rồi giờ thì mình sẽ cất mấy cái lặt vặt này vô trong đây một xíu cái tổ tổ uh, kiến unstable mình sẽ cắt vô đây và trong ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ chế tạo một bộ giáp siêu anh hùng mới để chúng ta trải nghiệm ha và siêu anh hùng hôm nay được chọn đó chính là siêu anh hùng vẫn là sử dụng red gem nha và có một cái viên đá theo như mình nhớ là có một viên đá vô cực luôn á đó. đó chính là siêu anh hùng uh... đâu ta vision Đấy, Vision á <laughs> Cái này thì mình sẽ cần Red Gem nè Và cũng cần Vibranium nữa Loại nguyên vật liệu làm bộ giáp của uh, Black Panther á Cần 24 á à, Một cái viên Red Gem Red Gem mình có một viên Rồi, cái tiếp Mình sẽ cần thêm đó chính là 22 cái Yellow Fabric 11 cái Green Fabric ha Yellow với Green đúng không Yellow với Green Yellow là 22 Green là 11 Tiếp tục tiếp tục những cái vật liệu tiếp theo Nó cần thêm ba thứ nữa Yellow Standard Leather Da vàng Da vàng với titanium màu đỏ Và titanium màu vàng Ok 443 Da vàng mình sẽ lấy 4 cái nè 1, 2, 3, 4 4 cái da vàng ba cái titanium Ok Giờ chuẩn bị thôi titanium titanium. Đây titanium. Nhuộm. Đấy. Ba cái. Giờ tới titanium màu đỏ. Cũng ba cái luôn, da thì da màu vàng. Ui thiếu rồi, thiếu một cái màu vàng. Đây. Rồi đủ nha, đủ nha. Đâu rồi? Xong, đủ chưa, đủ chưa? Đủ chưa? Nó, ủa? Có thiếu một cái màu đỏ nữa Hmm. Ok. Và cái cuối cùng á. Rồi, giờ là cái cuối cùng nè, là mình đã chính thức đủ nguyên vật liệu để làm ra bộ giáp của... Ủa? Ủa titanium đỏ mà, chết da đỏ làm gì? Tiệt tình lắc rồi. <laughs> Chơi game quá 180 phút rồi, 181 phút rồi. Titanium màu đỏ mà lấy cái đó làm gì không biết. <laughs> Rồi và mình sẽ coi coi nó có những phiên bản xịn hơn Đó chính là MCU ha Nhìn nó có skin khác nè Đấy giữa hai cái Cái trước và cái sau thì các bạn thích cái nào hơn Đây cái ban đầu là nó sẽ có một thanh niên uh, Da đỏ Rồi mặc áo uh, bên ngoài là đỏ vàng với xanh ha Còn cái mới thì nhìn trong nó có vẻ xịn sò con bò hơn vẫn là da đỏ nhưng mà bộ giáp nhìn nó tiên tiến hơn á chắc mình sẽ làm cái phiên bản xịn này hơn đi nó cũng công thức iran à mà nó đẹp hơn thì ngại gì mà chúng ta không làm đúng không bom ồ nhưng mà mình phải cởi cái bộ giáp mình ra cái đã ok cởi thì cởi cất vô đây đó giờ thì chúng ta sẽ chế tạo ra bộ giáp của vision thế nào bum và mình đã chế tạo xong bộ giáp của vision rồi thấy trên trán mình không ấy chính là viên đá vô cực đó bạn nào biết trên trán mình có viên đá vô cực gì không nào tiết lộ ở phần comment giùm mình nhá rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi test sức mạnh thôi <laughs> u, u, ghê chưa ghê chưa đầu tiên năng lực đầu tiên có thể nói đó chính là năng lực bay lượng tự do á đấy không cần rìu hay là ha năng lượng giống như là thằng uh, Iron Man đâu mình chỉ cần thích bài là bài thích đáp là đáp thôi đấy cái tiếp đến thì kỹ năng chặn hả à cái này giống như những cái chiến binh khác rồi giờ thì tới kỹ năng đầu tiên nè r kỹ năng r đó mình phải tìm một mục tiêu để mình test cái đã đi một hồi mình gặp được một cái con kiến bảy màu nào mình sẽ qua thế giới kiến bảy màu để mình test sức mạnh của bộ giáp vision luôn á rồi ôi trời trời trời ơi qua đây lắc vậy ui cảnh của lan luôn Trời trời, được được được Có cái giường không Tâm? Không có cái giường sao mà test Trời trời trời, trời. mới qua đây mình thấy hai cái con Gobo nó chiến đấu nè Gobo kiến chiến đấu với Gobo tay quay Gobo cái tay quay quay kìa Ồ, ờ, và mình sẽ test kỹ năng đầu tiên để coi coi nó là cái gì ha Đó Kỹ năng đầu tiên mình sẽ sử dụng viên đá vô cực trên trán mình để tấn công nha Quá dữ luôn Kỹ năng thứ hai thì sao? Kỹ năng thứ hai là mình vô hình Nè Uuuu Xịn xò con bò thiệt Vô hình luôn Kỹ năng thứ thứ ba là Telescopic Vision Chưa chắc mình phải tắt kỹ năng này mới được á Ê hết vô hình đi Hết chưa À hết hết vô hình rồi Kỹ năng thứ ba Kỹ năng thứ ba Ủa sao mình tấn công không được ta kỹ năng thứ ba mình dùng không được hay là mình dùng không đúng ta chết từ kỹ năng thứ ba mình ấn nhưng mà nó có vẻ không không hiệu quả rồi giờ đổi sang kỹ năng thứ tư đi ủa sao mình đứng yên rồi ok kỹ năng thứ tư cái này chắc về mình mở cái máy tính lên rồi xong mình mình nghiên cứu là những cái kỹ năng quá tại trong cái máy tính chế tạo nó có để kỹ năng luôn á à, mình kích hoạt kỹ năng Relic to toggle bây giờ mình không đứng gần lại được luôn á <gasps> What the hell đây là kỹ năng hack rồi Kỹ năng thứ tư của mình Cho phép mình đi xuyên lòng đất Mặc dù mình Oh my god Không khác gì hacker luôn Nè yeah. <laughs> Hack rồi Mình sẽ trở thành hacker rồi Ghê thiệt á Cái này mình có thể tự do chuyển đổi luôn á Nè Cái này thì ai mà núp núp là gặp mình là toan luôn á Kỹ năng ít của mình rất là bá đạo luôn á Rồi kỹ năng 1, 2, 3, 4, 5 Mình sẽ test sang kỹ năng thứ sáu ha Ui mất tiêu luôn <laughs> Kỹ năng thứ sáu là mình mất tiêu luôn nè Không biết quá vật nó có thấy mình hay không nữa Nếu mà cái này quá vật không thấy là cực kỳ bá đạo luôn á Ui hết rồi Nó có thời gian hồi chiêu nha Mình thử kích hoạt kỹ năng này coi Ồ ờ, oh, mình kích hoạt kỹ năng đi đi xuyên tường thì nó vẫn quýnh mình được Ồ ờ, oh, rồi đổi lại kỹ năng này coi Đợi nó hồi chiêu nữa Hồi khá là lâu luôn Thôi mình chỉ chuyển sang chiêu cuối đi ha Chiêu cuối của mình là Solar Blast nè Kiểu như tia Tia, tia mặt trời á Nhưng mà nó cũng không không có xi nhê đối với những con robot này Tại vì nó quá là trâu rồi Mình là Vision nhưng mà mình đánh một lần có 5 máu thôi là hiểu rồi đó Và còn có cái có thể gỡ cái ồ oh, mình có thể biến thành người thường nè <laughs> người thường nhưng mà mình vẫn bay được nha <laughs> mặc dù là người thường nhưng mà mình vẫn bay tốt luôn mình có thể biến lại thành vision này hiệu ứng biến cực kỳ đẹp luôn ha rồi giờ thì mình sẽ test lại cái kỹ năng hắc để coi coi nó có có miễn nhiễm với sát thương của những con quái hay không nè mình vô hình đây nè ui quái nó vẫn phát hiện mình nha mấy con quái này nó nó ảo thiệt á mặc dù mình vô hình luôn rồi mình mình còn không thấy mình luôn mà nó vẫn đánh trúng mình được ảo ma Coca-Cola thiệt chứ trời trời ơi nó còn cưới con nhện con trên kìa chắc con nhện này là con điều khiển đúng không mình sẽ giết con nhện phía trên trước này thì nhện hả mà không xi nhê nó luôn á kỹ năng mạnh như vậy mà không xi nhê nó dùng chiêu cuối luôn rồi chết cái con nhện ở trên điều khiển con nhện robot rồi kìa nó phá quá không được mình phải thay những bé chân làng chân chạy mấy con này mới được biến thành người thường và bổ con này Ui, ui, Mà thấy chưa? Thấy chưa? Mình mặc giáp xuyên hùng mình đánh bằng cây kiếm Big Bertha. Ủa gì? Cây kiếm hoàng gia nhưng mà vẫn có 5 đam thôi à. Nhưng mà mình gỡ cái nón này ra. Mình chặt nó. Đấy, một cái một là mất mấy trăm máu liền. Đấy, quá dữ luôn. Nó gấp gấp nhiều lần cái bộ giáp luôn á. Bởi vì bộ giáp đúng là cho mình siêu năng lực nhưng mà nó sẽ kiềm hãm sức mạnh của những cái vũ khí lại cho nó cân bằng game á. Rồi, giờ thì mình sẽ vác cây kiếm này lượn vòng vòng coi coi còn con nào lạ lạ đấy không để mình à, review luôn <laughs> nhưng mà qua thế giới này thì nó cũng hơi lắc á nha kiểu nó nhiều cây quá mình đã trở về nhà và hiện tại mình đang coi thông tin của cái uh, siêu anh hùng uh, Vision này ha Đây đây đây sức mạnh là 14 nè Rồi uh, speed là 8 nè 8 là khi chạy ha uh, Có nhảy cao nè Rồi uh, Metal Defense là một nè Tự động sửa chữa hai luôn Ồ, oh, tức là bộ giáp này tự động sửa chữa được hả ta? Really? Đã vậy? Rồi có kháng lửa luôn nè Có thể bay nữa nè Thở dưới nước luôn nè à, Xịn sò vậy ta Negate the S Vậy là không cần ăn luôn Mặc bộ giáp này là mình không cần ăn luôn <laughs> Kỹ năng đầu tiên là Milestone Blast nè Có để thời gian hồi chiêu không vậy nó không để thời gian hồi chiều của ta Mình cứ tưởng là có để thời gian hồi chiều chứ Cái này có thể gây được 20 dam. Kỹ năng thứ hai là Fire Scourge Ủa sao mình không có dùng được ta Nãy mình test đâu được đâu Sao đây là để gây được 20 dam. Tức là một cú đánh của mình gây được 20 dam hả Ở đâu bình thường mình đánh cũng được 20 dam mà Ồ điếu nhờ Ok bỏ qua bỏ qua bỏ qua Cái gì khó quá cho qua <laughs> <laughs> Rồi kỹ năng thứ ba Cannonball Sao kỹ năng này trong đấy nó là không có ta Cannonball nữa Kỹ năng mình đâu thấy đâu Kỹ năng thứ tư là te Telescopic Vision Red Round Trời đất ơi Nói chung á, thì với cái set đồ của siêu hồn này thì điểm đặc biệt đó chính là có một viên đá vô cực ở phía trên trán của mình thấy không? Nhìn rất là vip luôn á và khi mình biến về dạng bình thường thì hiệu ứng biến nó cũng rất là đẹp ha nói chung thì cho mình rất là nhiều cái chức năng đặc biệt và mình thích nhất cái chức năng đó chính là cho mình đi xuyên lòng đất luôn nha đấy Ví dụ mình đang khám phá đúng không mà mình thắc mắc ở dưới công trình này có cái gì thì mình có thể sử dụng kỹ năng này nó để đi xuyên lòng đất đi kiểm tra thử và mình muốn trở lên trên thì mình chỉ cần ấn thêm một lần nữa là mình lại trở lại bình thường rồi không khác gì hết luôn á Kỹ năng cực kỳ bá đạo ha Và các bạn thích nhất kỹ năng nào trong cái bộ giáp siêu hùng Vision này Thì hãy để lại ý kiến ở phía dưới ha Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá Hơi bội thu nhưng mà cũng hơi tiếc trong ngày hôm nay Tại vì mình mất đi cái quần rồi Mất cái quần trong set đồ hoàng gia ấy Khá là cay luôn nhưng mà mong rằng mình sẽ sớm gỡ lại những cái set đồ xịn hơn ở bên thế giới kiến unstable đó rồi và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp còn bây giờ thì bye bye